từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày bính ngọ, tức can chi tương đồng, thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên hà thủy, kỵ tuổi, canh tí, mậu tí, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày ngọ, lộc hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành họa cục, sông với tý, hình ngọ, hình dậu, hải sĩu, phá mão và tuyệt hợi. Về tuổi sông khác trong ngày, tuổi sông trong ngày gồm có tuổi mậu tý, canh tý, tuổi sông trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân sĩu về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại, sáu mọi việc, sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao lục bất thành, sáu đối với xây dựng, sao hà khôi, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao cậu giáo, sáu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Chính Đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Ảnh hưởng của cục diện ngủ hành tứ hình xung, Tý ngọ mão dậu tác động, nên con giáp tuổi Tý dễ có tranh cãi cũng chỉ vì một chuyện còn con hiện tại bạn có thể hăng máu đấy nhưng sau này nghĩ lại bạn sẽ hối hận vì cách hành xử của mình. Vì thế, khi cảm nhận được sự nóng nảy của mình thì nên tập trung sang việc khác để tự mình tìm cách hạ hòa nhé. Tiếp tài nhắc nhở tuổi Tý hiểu rằng đây là ngày mà bạn nên chấm dứt những suy nghĩ lưỡng lự, tiêu cực để có thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách tích cực và lạc quan hơn để kết thúc những phiền muộn trong lòng. Nhờ thế, mỗi thành công bạn đạt được sẽ giá trị hơn rất nhiều đấy. Hỏa thủy xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh không ổn định, hãy quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn một chút ngày hôm nay. Bạn có thể tận dụng những khoảng lặng thư thái cho tinh thần nhằm suy nghĩ một cách sâu sắc về những vấn đề đang khiến bạn quan tâm nhé. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nhận được tiền lương từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có thể phát tài nhờ các trò may rủi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cố gắng làm giàu nhờ công sức của chính mình. Tử vi tuổi Canh Tý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 của tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại, người tuổi Sửu dễ bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó trong ngày hôm nay. Bạn chớ nên cả tin, nghe theo những lời rủ dê của người không thân thuộc. Tốt nhất, bạn chỉ nên tập trung hoàn thành cho tốt các công việc của mình. Người có ý định khởi nghiệp, chớ nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Bạn cần phải cân nhắc kỹ càng lợi thế của bản thân, cũng như tình hình thực tế, bởi chuyện làm giàu không hề đơn giản như bạn nghĩ đâu. Hỏa sinh thổ, May mắn là quan hệ giữa bản mệnh và người nhà rất hài hòa. Nếu gặp phải căng thẳng hay có chuyện gì khó giải quyết, bạn nên tâm sự với người thân để nhận được lời góp ý hoặc cổ vũ, động viên kịp thời. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy đề phòng những kẻ tiếp cận mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên nghe theo lời kẻ xấu.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 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi dần đang có những dấu hiệu tích cực trong vận trình của mình, có thể bạn nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp trợ mệnh. Bạn vốn là người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nên hoàn toàn có thể mở lối đi riêng, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây chính là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng với vị thế của mình và hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Mộc sinh hỏa, người độc thân với những thành tích xuất sắc trong công việc dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bạn có thể nhanh chóng đến với một người nào đó, cốt là bạn có muốn hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp này nên nghiêm túc trong tình cảm nhé. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, nhiệt tình, hăng hái khi làm việc,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 Người còn trẻ tuổi ít kinh nghiệm, người đã cao tuổi cần tránh nghe theo lời rủ dê, lôi kéo đầu tư của những kẻ không quen biết. Bạn chớ nên tin vào những cách làm giàu không cần tốn công tốn sức, bởi đó chỉ là cái mánh của kẻ lừa đảo mà thôi. Mộc sinh hỏa, đáng mừng là chuyện tình cảm của bạn có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Dường như bạn và người ấy đã hóa giải được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau. Tình cảm trải qua sóng gió lại càng trở nên bền vững hơn. Cầu quyết cho các tuổi mão tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, không nên vội vã đưa ra các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, chú ý bảo vệ tài sản khi đến nơi đông người. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, chớ nên tin theo lời rủ dê của người không đáng tin cậy. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, những hiểu lầm giữa vợ chồng được hóa giải. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình bền vững, ấm áp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 bạn có thể gặp phải nhiều điều thị phi ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và công việc mà bản mệnh đang đảm nhận. Bạn cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình. Hãy coi những gì bạn đối mặt hiện nay như một thử thách mà cuộc sống mang đến để thử xem bản lĩnh của bạn ra sao. Rắc rối ra sao không quan trọng bằng cách bạn xử lý vấn đề đó như thế nào. Vì thế, đừng vì vậy mà bi quan. Thậm chí trong tình huống xấu nhất bạn cũng nên học cách suy nghĩ lạc quan vì đó là động lực giúp bạn vượt qua tất cả. Hỏa sinh thổ chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, mối quan hệ của hai người ngày càng ổn định theo thời gian. Nếu tình cảm đã chín mùi thì đừng ngần ngại nâng cấp tình yêu để cả hai được bên nhau mãi mãi. Hãy chủ động lên nhé. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc gặp vấn đề, thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, cần nhanh chóng giải quyết rắc rối để giảm bớt thiệt hại. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 tiêu xài dùng rỉnh mà không cần phải lo đến chuyện tốn kém. Tuy nhiên, Hòa Vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, được quý nhân chỉ đường dẫn lối,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 thậm chí đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc người lãnh đạo lúc nào không biết. Hãy nhanh chóng kiềm chế sự nóng nảy của mình nếu không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 28 âm lịch, nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Người tuổi ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Ngoài ra, khi xuất hành đi xa, bản mệnh tuổi ngọ cũng nên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như hỷ thần, hướng Tây Nam, và tài thần hướng chính đông để hạn chế xui xẻo, tăng thêm may mắn cho mình. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, dễ gặp khó khăn do hành động bốc đồng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, hãy chú ý đến cảm nhận của người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nóng nảy sẽ dễ đắc tội với người khác. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nên trao đổi với mọi người nhiều hơn.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 giúp cho con đường tài lộc của người tuổi mùi có những chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương có thể kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá nhờ những cống hiến của mình trong tập thể. Bạn được lãnh đạo quý mến và đánh giá cao. Ngày này, người làm đầu tư cũng có thể thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh nhờ định hướng đúng đắn trước đó. Khoản tiền này giúp bạn tin tưởng hơn vào chính khả năng của mình, nhờ đó sẵn sàng nắm bắt những cơ hội có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Hỏa sinh thổ, nếu còn độc thân, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Sức hút từ sự tự tin và cởi mở sẽ khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn hẳn trong mắt mọi người. Từ đó, bạn dễ dàng tìm được một nửa phù hợp cho mình. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nhận được khoản tiền đầu tư rủng rỉnh. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nhận được đánh giá cao của lãnh đạo. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân.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 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Theo tử vi hôm nay, có hỏa khắc kim, khuyên người tuổi thân cần phải hiểu rõ điều mình muốn là gì, khi đó bạn mới có thể nhanh chóng nhận ra đâu là người hợp với mình. Đừng lần nữa cho rằng mình chẳng hợp bất cứ ai, đánh mất đi nhiều cơ hội tốt. Còn nếu đã phải lòng một ai đó, bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát hơn. Tình cảm là thứ cần cảm xúc quyết định, đừng để lý trí can thiệp quá nhiều, bạn sẽ càng lúc càng đắn đo thậm chí gây tổn thương cho đối phương lúc nào không biết. Thiên quan giáng họa, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng yên bình. Bạn và cấp trên có thể mâu thuẫn quan điểm với nhau. Đừng quá đề cao bản thân, hãy chú ý cách sử dụng từ ngữ để tránh đẩy cuộc thảo luận rơi vào bế tắc. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nên hiểu rõ điều mình mong muốn là gì. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, nên có những quyết định dứt khoát trong tình cảm.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 Khi đã chạm tới đích đến, bạn nên nhanh chóng thiết lập các mục tiêu mới cho mình. Hỏa khắc kim, những mâu thuẫn nảy lửa xảy ra trong cuộc sống gia đình của bản mệnh, tất cả cũng chỉ vì không ai chịu ai, ai cũng cho rằng mình là người đúng. Nếu cứ tiếp tục thế này, mối quan hệ giữa vợ chồng bạn sẽ ngày càng trở nên xa cách, cuối cùng dẫn đến chia ly. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội khẳng định mình. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa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 Đôi bên đều hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, bên cạnh ưu điểm thì ai cũng sẽ có thiếu sót, song không vì thế mà hai bạn từ bỏ tình yêu, ngược lại càng gắn bó với nhau hơn. Thiên tài ban phúc, con đường làm giàu của bản mệnh trở nên bằng phẳng bất ngờ, thậm chí có người phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, chứ tiêu xài xả láng vì những mục đích vui chơi, hưởng thụ đơn thuần. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa,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 Nếu gặp chuyện không vui tốt hơn hết là nên nhẫn nhịn đợi mọi thứ qua đi thay vì đối chọi gai gắt. Vận trình tài lộc trong hôm nay của con giáp này cũng không được như ý. Nếu không cẩn thận, bạn có thể mắc phải sai lầm khi đầu tư sai hướng. Cơ hội kiếm tiền dù đã ở trước mắt nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với bạn. Đừng để lòng tham che mờ mắt. Ngày cũng gặp thủy hỏa bất dung, đường tình duyên của con giáp này khá lận đận khi mà người ấy lại chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của bạn tình cảm mới chớm nở có thể đã lại úa tàn ngay tức khắc, khiến bản mệnh đau buồn và tổn thương rất nhiều. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, vấp phải nhiều chuyện phiền lòng, mâu thuẫn tình cảm. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nên nhẫn nhịn vì đại cục thay vì đối chọi gai gắt. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, tài lộc ảm đạm, có thể thất thoát tiền bạc do đầu tư sai hướng. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim,